sợ phanh tay lại luôn hả <laughs> giỏi quá vậy hello cô chú anh chị và các bạn hôm nay chi chi không có học mọi người hôm nay trời nắng đẹp cho nên là Kim sẽ đưa Chi Chi đi chơi Nhưng mà hôm nay không có đi dạo trong sớm nữa mọi người Hôm nay sẽ đưa Chi à, đi shopping rồi đến... Hôm nay đi đi dẫn Chi đi shopping Chi sẽ à, mua bất cứ cái thứ gì mà Chi chọn hết mọi người Nhưng mà hôm nay ba của Chi bận làm đó mọi người <laughs> ba chi bận làm rồi cô chú cho nên là hai mẹ con sẽ đi bằng taxi cũng gần thôi mọi người nhưng mà đi bộ thì nó lâu lắm hai mẹ con đã tới shop rồi nè cô chú bây giờ đi vô trong nhưng mà phải à, nói với chi trước là chi chỉ được chọn một thứ thôi nha à only một món đồ okay. Nha. con nhìn bên đây nè một món đồ con thích thôi không có được chọn hai thứ nha chưa tại vì một hồi mình còn đi qua bên shop bên kia với lại mình mua đồ chơi nữa con lựa một cái món đồ nào mà con thích nhất á mẹ sẽ mua nha nhớ đó nha ok, okay quá trời đồ luôn rồi cô chú ơi rồi chị chọn đi mua đầm hay mua giày hay mua giỏ hay mua cài tóc gì là chỉ được một cái thôi đó rồi con chọn cái nào chọn đi chi nó thích mấy cái nào mà có kim tuyến nè cô chú cái đó đó hả chắc chưa chọn cái đó chắc chưa đi vòng vòng đi rồi cầm đi vòng vòng đi có thích cái nào xem cái nào mà thích hơn nữa không rồi chọn nữa đi mẹ biết rồi nhưng mà con chọn thêm một cái nữa đi con coi cái nào thích nhất thì con mới mua quá trời đầu đẹp luôn rồi nữa đi vòng à. đi vòng qua cái chỗ cài tóc nữa nè cô chú chắc cái này kiểu này chắc phải mua cái đầm với cái cài tóc quá cài tóc ở nhà có không có bao giờ con cài đâu chi nó cài một chút xíu rồi nó mở ra cô chú tại nó đau cái đầu nó không có thích cô chú mẹ thấy cái này đẹp nè cái này màu hồng nè màu hồng cái đầm của con cũng màu hồng ở nhà con có nhiều đầm màu hồng đó cầm đi đi vòng vòng xem nữa ừ, à, bây giờ chi thấy cái bông này chị cũng thích này cô chú mà chị không biết chọn cái nào giữa hai cái này nè đây có cái đầm này đẹp lắm nè mọi người cái hoa dễ thương lắm nhưng mà không có size của chi cái size rất là nhỏ rồi đâu con chọn sao con chọn đi con thích cái đó nữa đúng không vẫn giữ lập trường nha cô chú vẫn chọn cái đó đó rồi đi tiếp cái hạt thắm đường ở đường ở ở đường thăm uống lên ừ chỉ có cái đó rồi mấy cái đồ em bé dễ thương quá trời luôn bên đây có nữa nè chi mấy này chắc chị không thích đâu chị nó thích kim tuyến thôi à cô chú hả đâu Ừ, cái này nhỏ xíu cho em bé hả? Chi không mặc vừa đâu, cái này dễ thương quá. Ừ. Cái này dễ thương quá trời luôn nè. Cô chú ơi, nói là vô mua một món đồ bây giờ thấy cái đôi giày chọn cầm đôi giày con chỉ được chọn một thôi cái đầm hay cái đôi giày chứ chứ đó không biết chọn cái nào nè cô chú bây giờ mẹ chọn giúp con nha hay là lấy cái đôi cái đầm đi chị thích cái đầm còn cái đôi giày ở nhà có đóng giày cả mang không hết đâu trời ơi trời đó thấy ghê chưa rồi có một món mà vô chọn cái lượt cài rồi đó nha rồi cái áo này nha cái lượt cài này 8 đồng nè hai trăm mấy cái lượt cài này nè mắc quá trời mắc luôn nè rồi cái đôi giày đó đó hả tiêu rồi tiêu rồi <laughs> nói cô chú chọn được ba món nhưng mà chi cũng ờ, biết chọn lắm nha cô chú chọn cái màu cũng trùng trùng nhau nè rồi chị chắc là chị thích cái đó chưa giờ đi tính tiền ha <laughs> rồi đi hôm nay vắng mọi người thì tại vì hôm nay là ngày thứ năm á người ta đi làm với lại giờ trưa nè cũng ít người đi uh, mua sắm và cái quầy tính tiền không có ai luôn phải kêu người ta ra con ơi đây này cô chú ơi đã xong một shop rồi bây giờ sẽ đi nữa cô chú giờ mình vô một cái cửa hàng khác nè mọi người nhưng mà chi ở trong đây có siêu thị bán quần áo luôn có siêu thị bán đồ ăn và quần áo ngoài đây ở trên lầu thì có cà phê nè giờ chi muốn đi cà phê trước cô chú ơi chị đi thang máy ha à. rồi đi cẩn thận nha <laughs> rồi đứng em không có chạy lên nữa cho cô chú coi tóc chi coi hay là chi nó coi tivi nó thấy người ta thắt tóc hai bên như vậy xong chi kia mẹ thắt cho chi nè cô chú nắm tay mẹ trên đây có ờ, chỗ bán đồ lót mọi người để mẹ coi cà phê à, cà phê mát bên đây trời ơi chết rồi đồ trẻ em không à ngoài no more dress nha chỉ có dress rồi nha ok nhớ đó trời ơi là trời mấy cái này sao nó đẹp dữ vậy thằng vậy nè không ở nhà chỉ có mấy cái này dữ lắm luôn rồi chỉ có bao Má, giờ chi mang đâu à đi cà phê trước nè rồi chị có thấy nữa rồi cô chú không nhưng mà đi cà phê mà đói bụng quá ừ. trời ơi cái này đẹp quá trời đẹp luôn này không đi để hồi chi thấy cô chú mình gọi được một cái bánh quế này mọi người đây là bánh quế rất là ngon với lại một cái ly này là cà phê mà có um, yến mạch với lại mật ong nữa chi thì uống uh, một cái ly nước này ăn ăn cái này <laughs> chi ăn khoai tây cô chú ơi chứ chị nó không muốn ăn gì hết trơn á chi ăn bánh với mẹ không ở đây rất là đông luôn các bạn ở đây ờ, cái shop này là có cà phê nè à, quần áo và bán siêu thị bán đồ ăn nữa rất là đông luôn mọi người cái ly à, cà phê này á mọi người người ta có để cái bột quế lên á nên uống rất là thơm cái bột quế và mấy cái um, vị ngọt của mật ong á nó thanh thanh nó ngon lắm cái bánh quế này nè cái ly nước có mùi quế với lại cái bánh quế này nữa này ăn uống cái này hợp lắm luôn rất là ngon các bạn <laughs> chị hello chị oh, ờ, thank you thank you, hello Bye bye. <laughs> You're looking really pretty today. I'm shy. Who have you got on your top? it's lovely. thank you. How old are you? She's four. Four? Yeah. You're a big girl for four, aren't you? Yeah. You're going to be tall. <laughs> You enjoying your lunch? Very good. To say thank you. We'll see you again then. Yeah, thank you. Bye. Có bà cụ á, Hèn Chi dễ thương quá Chi không nói gì không cảm ơn gì sao nè Chi mắc cỡ cô chú Chi đó <laughs> Kim mua được mấy bộ đồ mặc ở nhà nè cô chú anh chị Bây giờ đi vô cái shop này xem ờ, cái chỗ mà người ta bán đồ làm vườn đó mọi người với bông hoa gì đó với dụng cụ trong nhà xem có cái gì mình mua được không ha let's go chi chi nó kêu mẹ vô đứng được chi nó chụp hình cho mẹ nè cô chú trời ở trong đây bán hoa nhiều lắm mọi người bây giờ ờ, người ta bán ờ, những cái cây giống nè cô chú anh chị như nguyên cái hàng này ha là mấy cái loại hoa tulip với mấy cái hoa mà nở cái mùa này đó có rất là nhiều bông luôn đẹp lắm năm ngoái mình cũng có mua cái cây này nè mà nó tới năm nay nó vẫn còn sống luôn á mọi người trời ơi chi chi nó chụp mẹ nè nó chụp trắng đen mẹ nè <laughs> lớn lắm các bạn cái này là bên ngoài á ở bên trong người ta bán ờ, nhiều cái cây mà để trong nhà đó ở bên kia có cây hoa trà nữa để quay mà coi cây hoa trà cây này ở nhà mình có rồi đây nè mọi người cái bông đẹp quá ha cái cây này là 39 đồng một phía bên kia có cái nhà cái nhà sân vườn bà chi bá la um sùm trong đây hết trơn đây có cây hoa mộc lan nè cô chú anh chị nè đẹp quá trời luôn à, ờ, 29 đồng cái cây này mua về là vài bữa có bông luôn đó sắp tới mùa hoa mộc lan rồi nè mọi người có nụ búp quá trời luôn nè hoa mộc lan này có nhiều loại mà có nhiều màu nữa các bạn màu đậm màu nhạt rồi có ờ, cái hoa mà cánh lớn cánh nhỏ nữa đây những cái cây hoa trà này đẹp ha hoa này màu trắng nè đây cái bông hoa màu trắng lớn thấy ghê chưa ở đây những cái nụ này những cái nụ hồng đẹp quá trời màu hồng đẹp quá <laughs> cái này cái nhà đồ chơi á hả thì đâu phải nhà đồ chơi đâu cái nhà này là để ở ngoài à, ngoài sân ngoài giường đó để người ta để mấy cái đồ à, dụng cụ làm giường hay là cái gì giống như cái nhà kho vậy đó ok đừng mẹ ngồi luôn hả ừ, cái này ghế để ngồi sân giường à, những cái đồ mà dùng ở trong ờ, sân vườn của mình á trồng trọt chi quá chạy kìa chạy mất tiêu rồi cái gì mua cái ghế này để ngoài sân vườn, xong rồi trồng hoa hồng leo á các bạn xong rồi cho nó bò lên đây là đẹp dữ lắm luôn ừ. vô bên trong này cô chú ơi ở ngoài nắng nhưng mà trời gió lạnh quá ôi bà chi thấy đèn thấy mê luôn rồi chi ơi <laughs> Nó bự lắm sao sách được Bữa nào có ba đi ba mới chở được chứ mẹ đâu cầm được Mẹ dạ, lấy cái đó là nô tôi đúng không Bây giờ sẽ đi cửa hàng đồ chơi cô chú anh chị ơi Cửa hàng đồ chơi sẽ là một cái cửa hàng cuối cùng hai mẹ con đi Kiếm cho chị một món đồ chơi xong rồi sẽ đi về luôn mọi người Vô tới cửa hàng đồ chơi rồi nè cô chú anh chị Chi quá trời mê luôn rồi ơi có cái ghế trang điểm kìa cái này là cho mấy em nhỏ rồi chị ơi ở giải này cho mấy em nhỏ rồi <laughs> chi cuối cùng nó chọn cái bộ này nè cô chú nó hôm nay không phải là giáng sinh không phải sinh nhật luôn mà cũng cũng đi mua đồ chơi nữa chứ là lấy cái đó đúng không con chắc chưa một cái thôi đúng không phải không ừ, thì lấy cuốn sách với cái này ừ, giờ lấy cái này chắc chưa ok rồi con máy lên đi để mẹ lấy cho nặng lắm tính tiền xong rồi nè cô chú bây giờ để gọi ba chi thử coi là ba chi có rảnh không hay là hai mẹ con sẽ đi về bằng taxi nữa tới nhà nè cô chú ba chị vẫn còn đang làm việc chị chị quá mệt luôn rồi chị ngủ trên taxi luôn á cô chú đây có đồ chơi vậy ngủ vậy không có chơi đúng không <laughs> Mới về nó chưa kịp làm cái gì hết là đã mở quà này cô chú ơi. Quá trời nôn luôn rồi. Được không? Đưa đây mẹ mở cho cửa đây nè Phong phải mở cửa đây nè chị nè đó rồi mở ra rồi mở bên đây mở bên đây này là cái tủ quần áo tủ quần áo của Barbie á để mẹ mở cho ở trong đây có một cái con búp bê ha và có quần áo nè đây có tủ quần áo đựng đồ tùm lum đó có cái um, cái gương nữa nè cái ghế ngồi trang điểm nữa nè <laughs> chi vậy là là chi đồ thay đồ luôn nè cô chú ơi cái bộ đồ lúc nãy chị chọn nè với đôi giày với cái kẹt đứng xích lên cho mẹ coi coi xích lên đây nữa đây màu hồng với màu tím tím ha cái đầm màu tím tím luôn cái đôi giày hồng với tím tím luôn chi tự chọn hết luôn đó cô chú đẹp quá chà bà điệu bà điệu bà điệu chị nó muốn vô khoe ba nè cô chú Really? new dress, a new dolly, and a new headband. what a bob, I guess. Oh no, you didn't see it aunt what? Olivia has groceries, but I don't. How much did Mummy spend today? <laughs> I will find out in seven seconds. <laughs> I'll go and do it now. Yeah. <laughs> Fifty-five pound, fifty-two pound, seven pound, sixty pound, fifty pound. No, you have a calculator, honey. I don't know how much is it. yeah, I can see it already. Tony chỉ nói như vậy thôi đó cô chú anh chị nhưng mà lúc mình đi á là ảnh à, đưa cái thẻ ngân hàng kêu là hai mẹ con đi thích cái gì thì cứ mua rồi cứ ăn cứ uống miễn sao mà hai mẹ con mình vui là được rồi với lại Kim cũng ít cái khi nào mà đi mua sắm shopping lắm các bạn à, thỉnh thoảng lâu lâu thì mới đi thôi. Ừ, okay, so your bonus then, good nên là cô chú ơi bây giờ Kim đang luộc uh, cái thịt gà cái ức gà để một chút nữa làm cơm chiên đó cô chú anh chị à, Kim có cho vô đây uh, hành tây với lại gừng nữa để khử cái mùi hôi của gà đó tại vì gà bên đây nó có mùi lắm rồi um, mình lấy cái nước nó trong nó một chút nữa có gì mình làm súp luôn Kim đã sắc thêm một ít cà rốt với lại bắp với đậu Hà Lan nè gà đã chín rồi nè cô chú ơi mình sẽ vớt ra ra cái nồi súp này mình để hạt nêm với muối vô là ngọt lắm các bạn nó một hồi là vừa có ờ, cơm chiên gà mà vừa có súp ăn luôn kim chiên trước hai cái trứng nè bầm cho nó nhuyễn ra hết mọi người xong rồi một hồi nó nó vừa hơi chín đó là mình sẽ cho cơm vào luôn thường mà kim làm cơm chiên thì kim chỉ cho hạt niêm và nước tương vào thôi cô chú anh chị Kim cho một ít tiêu và bơ vào sau đó thì mình sẽ cho gà xé và hành à, lá vào các bạn trộn lên là đã xong rồi đó mọi người Tôi đã sẵn sàng rồi xin mời cô chú anh chị nha Đây mình có à, cái cơm chiên gà xé nè các bạn Và một cái chén súp